đây khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đắng cay vì anh uh, vẫn em miên man mình làn gió vương trên mỹ ai là dung con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa xưa đó hơn do nào đã khiến em cũng Đến và đi như những gì đã sắp đặt Trang giấy trắng đâu thể vừa đi từng màu buồn trên bờ vai anh đau thương thật nhiều Sao anh không thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa Để ôm bờ vai lại cuối thu Cho anh thêm Và cho bao nhiêu yêu thương vô bấy Cho bao nhiêu yêu thương mãi xa Và xa cuối ta Nikolaj Fecham